À, xin chào quý vị và các bạn. À, năm 2023 thì à, cái nhóm cổ phiếu nào sẽ là cái nhóm cổ phiếu có để hưởng lợi? À, chúng ta biết rằng là nếu mà xét về kinh tế vĩ mô đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là lãi suất đang ở mức cao. Tỷ giá thì à, đang trong có đang trong xuống giảm và đặc biệt là chúng ta biết rằng là năm 2023 thì à, chính phủ có đưa ra là GDP của chúng ta là tăng 6 6,5% tức là ở đây chúng ta thấy là cái tăng trưởng của chúng ta năm năm nay á là rất là lớn tức là hơn 8% và tuy nhiên cái việc mà tăng trưởng lớn như vậy không phải là do kinh tế chúng ta phát triển bởi vì chúng ta biết rằng năm 2021 thì chúng ta bị Covid nên cái việc mà gì ạ với một cái nền rất là thấp như vậy thì rõ ràng là gì ạ năm 2022 này việc nó tăng mạnh như vậy không phải là thực sự nội tại của nền kinh tế chúng ta tốt bởi vì nếu mà tăng trưởng mạnh như vậy thì đáng lẽ chứng khoán phải tăng rất mạnh đúng không nên chính vì vậy thì chúng ta cần hiểu đơn giản đó là gì ạ à, tuy rằng là GDP chúng ta tăng mạnh nhưng không nhất không phải là lý do là cái tăng trưởng kinh tế của chúng ta nó tốt bởi vì chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ một cái nền khá là thấp năm 2021 thế thì bây giờ chúng ta sẽ có rất nhiều cái uh, tranh luận rất nhiều cái gì ạ bàn tán khác nhau trên uh, các diễn đàn nhưng bây giờ chúng ta sẽ đánh giá xem là năm 2023 chúng ta mình nhìn đấy à, chính phủ thì ba cái mà luôn luôn gì ạ tức là mọi cái chúng ta thấy là đưa ra rất nhiều cái chính sách nọ chính sách kia năm 2023 nhưng tất cả mọi thứ thì chúng ta cần phải lưu ý phải nhớ luôn là gì ạ cái ba điều quan trọng nhất đó là là ổn định tỷ giá ổn định tỷ giá thứ hai là gì ạ Ờ, giảm lạm phát tức là cái lạm phát phải được giữ ở mức 4,5% tức là hôm năm nay chúng ta thấy là lạm phát <clears throat> của chính phủ đưa ra là 4,5% và chúng ta thấy là lạm phát 4,5% và tốc độ tăng trưởng kinh tế thì lại 6,5% vậy theo các bạn là với cái lạm phát như vậy và cái tốc độ tăng trưởng như vậy thì chúng ta thấy biên độ cao các bạn lạm phát là 4,5 và tăng trưởng kinh tế của chúng ta là 6,5 vậy rõ rõ ràng là thực tế là gì ạ cái tăng trưởng chúng ta nó không phải là cao nếu xét về cái chỉ tiêu là đưa ra cái lạm phát rất là cao 4,5% tức là cao hơn năm nay rất là nhiều cái thứ hai là gì ạ à, đưa ra cái à, tăng trưởng kinh tế ở mức khá khiêm tốn là 6,5% vậy ba cái yếu tố chúng ta là tỷ giá này lạm phát này và tăng trưởng kinh tế nó tác động qua lại với nhau thế thì bây giờ cái biến bây theo các bạn là trong cái ba cái đó thì cái biến nào là nó gì ạ à, nó có lợi nhất trong cái ba biến đó ạ hello theo các bạn là trong ba cái biến đó thì biến nào có lợi nhất ạ biến nào là có lợi nhất trong ba cái biến đó theo các bạn là có ba cái biến đó chẳng hạn bây giờ chúng ta nói về tỷ giá thì có rất nhiều các chuyên gia nói rằng là tỷ giá là gì ạ là yếu tố lo ngại nhất với nền kinh tế chúng ta năm 2023 nhưng theo quan điểm cá nhân của Dũng thì đây là biến có lợi nhất với nền kinh tế chúng ta rõ ràng là gì ạ cái biến có lợi nhất ví dụ như này chúng ta được hiểu đơn giản là bình thường là năm 2022 ở uh, cái bản thân là gì ạ phép tăng lãi suất liên tục 0,75 ba uh, đợt liên tiếp là 0,75 vậy tăng liên tiếp như, như vậy nhưng rõ ràng là tỷ giá không có xu hướng tiếp tục tăng mạnh và có xu hướng quay đầu vậy nếu năm 2023 thì cái việc mà gì ạ lãi lạm phát của Mỹ tạo đỉnh khi lạm phát của Mỹ tạo đỉnh và một số các nước châu Âu tạo đỉnh thì vấn đề là gì ạ rõ ràng đồng tiền của họ sẽ có xu hướng mất giá hay chúng ta gọi là có xu hướng giảm giá tức là đồng tiền USD hiện tại đang có xu hướng giảm giá và bản thân là các đồng tiền lớn khác nó cũng có xu hướng giảm vậy chính vì vậy thì cái việc mà lạm phát ở à, cái viện tỷ giá tỷ giá là một trong những biến mà chúng ta đang thấy có lợi nhất chúng biết rằng hiện tại thì có rất nhiều các chuyên gia kinh tế vẫn có nói là hiện tại rất là lo lắng về tỷ giá nhưng rõ ràng là dù là Mỹ có tăng cái gì ạ à, tăng cái lãi suất thì cái tỷ giá của Mỹ vẫn có xuống giảm bởi vì cái đồng đồng USD hay gọi là trong cái biểu đồ đồng DX là nó có tính đầu cơ nên cái xu hướng của nó là vẫn đang song xuống giảm bao nhiêu bạn đã biết phân tích cái chỉ số USD là đang thấy xuống giảm thì có thể comment số 1 ạ nếu các bạn biết điều này comment số 1 bởi vì chúng ta cần phải đi trước thị trường nha nếu các bạn phải đi trước thị trường chứ không phải là gì ạ đi trước thị trường đấy thế thì chúng ta thấy là uh, theo theo các bạn là trong cái khóa học vô địch thì uh, chúng ta học về cái gì ạ đấy thì thì câu chuyện ở đây là gì ạ uh, về cơ bản thì chúng ta cần phải biết ạ vậy kinh tế vĩ mô nó là gì ạ chúng ta nhìn về kỹ thuật nhưng thực tế là chúng ta đã biết trước rồi ạ đấy thế thì câu chuyện nó là như vậy uh, uh, không biết là chúng ta sẽ đến bước thứ hai chúng ta nhìn này vậy bây giờ chúng ta thấy là rõ ràng là chúng ta đến bất động sản thì hiện tại nhé lạm phát đang ở mức cao và thứ hai là tỷ giá à cái cái um, toàn bộ cái trái phiếu trái phiếu của bất động sản đang rất là lớn đặc biệt là đáo hạn năm 2000 đáo hạn năm 2023 rất là lớn vậy việc mà dòng tiền thì bắt buộc phải tăng trưởng kinh tế tăng trưởng kinh tế thì có phụ thuộc vào bất động sản không ạ theo các bạn tăng trưởng kinh tế lúc này có phụ thuộc vào bất động sản không bất động sản có tăng trưởng có phụ thuộc bất động sản không ạ tức là bây giờ bất động sản thì không thể bơm tiền để cho bất động sản được bởi vì bất động sản sẽ có một lượng tiền lớn gì à tiền lớn tức là bị đáo hạn đáo trái phiếu được đáo thì rõ ràng là một là gì ạ à? nó phải có gì ạ à? huy động vốn hay là bán tài sản ra nên bất động sản là một ngành có để gì ạ à? bị ảnh hưởng lớn năm 2023 đặc biệt là gì ạ à? đặc biệt là những quý đầu năm quý 1 quý 2 là nó bị ảnh hưởng rất lớn vậy nếu bây giờ chúng ta đặt đặt câu hỏi là liệu dòng tiền bây giờ bơm tiền ra để cho bất động sản thì liệu cái điều này có xảy ra hay không bắt buộc là GDP của chúng ta tức là tăng 6,5% à, 6,5% thì bắt buộc là gì ạ? Chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải có một cái điều gì đó để tạo ra các tăng trưởng kinh tế. Vậy rõ ràng là việc tăng trưởng kinh tế bằng phụ thuộc vào bất động sản, ok không ạ? Thì cái điều này rõ ràng là khả năng là không khả thi đúng không? Tại vì rõ ở đây chúng ta thấy là số lượng trái phiếu đáo hạn rất là lớn và bơm tiền ra thì nó làm cho bong bóng bất động sản và đấy là cái điều mà chúng ta là bất khả thi. Bây giờ thứ hai là gì ạ? xuất khẩu đúng không ạ chúng ta biết rằng là xuất khẩu năm 2023 thì chúng ta biết là châu Âu có thể đang là nước có thể bị suy thoái Mỹ có thể suy thoái nhẹ vậy việc mà xuất khẩu sang các nước châu Âu ở Mỹ thì rõ ràng là khi mà người ta bị suy thoái thì cái nhu cầu sẽ bị ảnh hưởng nên thực sự là tăng trưởng nhé dù không nói là có thể nó tăng trưởng nhưng nó sẽ không tăng trưởng quá lớn nếu chúng ta nhìn về về nếu là các nước châu Âu đang có xu hướng gì ạ à, xu hướng à, chúng ta gọi là xu hướng tức là bị suy thoái khả năng suy thoái ở châu Âu cao Mỹ khả năng bị suy thoái nhẹ vậy điều gì diễn ra nếu suy thoái như vậy thì rõ ràng là xuất nhập khẩu sang các nước ngoài là là thấp thì bây giờ cái mấu chốt ở đây đó là gì ạ đó vẫn là tăng trưởng vậy tăng trưởng chúng ta thì bắt buộc chính phủ chúng ta theo các bạn nếu mà tăng trưởng chúng ta thì rõ ràng là bắt, bắt buộc chúng, chính phủ chúng ta sẽ cần phải gì ạ tăng trưởng dựa vào gì bây giờ chúng ta thấy rằng là nếu lạm phát thì nó rất nhiều các gì ạ chắc lĩnh vực như là một là gì ạ giáo dục đúng không giáo dục vậy giáo dục có thể tăng được bao nhiêu ạ điều thứ hai là gì ạ à? giáo dục thứ hai là liên quan đến là thực phẩm thực phẩm thì cái việc mà tốc độ tăng thực phẩm rõ ràng là có khả năng có tăng thì nhưng rõ ràng là cái việc mà giá à, lương thực có thể tăng mạnh khi mà lạm phát ở các thế giới cao thì khả năng tăng mạnh sẽ gì ạ à? khá là sẽ không thể tăng mạnh được nữa tiếp theo chúng ta đến cái gì ạ à? đó là xăng đúng không xăng dầu cũng là một trong những mảng xăng dầu đi lại thì có thể xảy ra là khi mà Trung Quốc mở cửa đúng không ạ thì việc mà Trung Quốc mở cửa thì cái việc nhu cầu tiêu thụ xăng dầu có thể diễn ra nên giá dầu có thể nhích lên nhưng tuy nhiên châu Âu và Mỹ có dấu hiệu suy thoái nên cái việc mà tốc độ tăng trưởng của xăng dầu chúng ta cũng chưa thể dự đoán được trong quý một quý hai có thể sau quý một quý ba quý 4 là cái việc mà nền kinh tế thế giới bắt đầu ổn định lại thì cái việc mà tốc độ tăng trưởng có thể tức là cái giá xăng dầu có thể quay trở lại cái điều đó có thể diễn ra tuy nhiên chúng ta sẽ cần thời gian để phân tích và cái điều gì nữa chúng ta về xăng dầu ngoài ra chúng ta còn một cái mảng nữa đó là lý do tại sao chúng ta phải phân tích tất cả các mảng đấy để xem là cái mảng nào có thể tác động lên lạm phát của chúng ta thì ở đây ngoài nhiên liệu đúng không thì rõ ràng là gì ạ giáo dục à, thực phẩm ăn uống nhà giá nhà thì năm 2022 này thì giá nhà cũng tức là giá cho thuê nhà tăng khá cao rồi đúng không giá cho thuê nhà tăng khá cao rồi nên cái việc mà tăng tiếp tục theo Dũng là sẽ không còn nhiều dư địa nữa nên chính vì vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái áp lực lạm phát năm 2020 gì ạ 23 nó không quá lớn như mà chúng ta gọi là chính phủ đưa ra đây là quan điểm cá nhân của Dũng nhá quan điểm cá nhân của Dũng thế câu chuyện đấy ra là lạm phát thì chúng ta thấy là khả năng cái việc mà tăng đến mức mà gì ạ quá đà như vậy thì có lẽ là sáu bốn bốn năm phần trăm là lớn đấy. tại vì các năm vừa rồi thì khá là thấp đúng không ạ và năm nay thì chúng ta thấy là sau những covid thì rõ ràng là năm nay thì dù tuy rằng nó bị suy thoái nhưng rõ ràng ổn định hơn rất nhiều vậy điều gì ạ chính phủ lo nhất đó là gì ạ tỷ giá vì khi mà tỷ giá tăng thì rõ ràng là dòng tiền sẽ chui ra khỏi Việt Nam đúng không làm cho giá nhiên liệu đúng không giá cho nhiên liệu uh, nhập khẩu sẽ bị tăng giá nên dẫn đến lạm phát gia tăng thế bây câu chuyện đây đó là gì ạ giá tỷ giá giảm đúng không tỷ giá giảm vây vây tỷ giá giảm thì rõ ràng cái việc mà gì ạ à, bơm tiền ra có đơn giản không ạ theo các bạn nếu mà tỷ giá giảm thì cái việc mà chính phủ chúng ta bơm tiền ra thì có tuyệt vời không ạ rõ ràng là lãi suất thì đang mức cao lãi suất đang mức cao mà bơm tiền ra thì nó dẫn đến gì ạ à? dòng tiền nó chảy nó không đúng thì nó làm cho gì ạ à? bong bóng bất động sản hoặc là bong bóng một số cái lĩnh vực mà nó không gì ạ à? gì ạ à? rõ ràng nó không thất yếu đúng không thì ở đây chúng ta kết cần để nghe bảo bơm tiền ra thì nó nó hơi vô lý đúng không ạ theo các bạn bơm tiền ra nghe vô lý không ạ những cái dòng tiền nó chảy vào đâu để tạo ra cái tăng trưởng kinh tế của chúng ta bởi vì rõ ràng là bây giờ dòng tiền tăng trưởng với bất động sản thì không thể tăng trưởng được rồi ạ đúng không về xuất nhập khẩu thì chúng ta bị ảnh hưởng rồi vậy bây giờ muốn tăng trưởng kinh tế GDP thì theo các bạn tăng ở đâu ạ theo bạn đây cái điều gì có thể giúp cho tăng trưởng kinh tế GDP nếu tăng trưởng GDP thì lo ngại nhất vẫn là tỷ giá đúng không lo ngại vẫn tỷ giá lo ngại nhất vẫn là gì ạ à? lạm phát vậy tỷ giá là một trong những biến quan trọng nhất lúc này và nếu như bạn nào phân tích về tỷ giá Dũng không biết ở ờ, các bạn phân tích như nào nhưng với việc phân tích theo cách mà Dũng phân tích trước tức là chúng ta nhìn thấy rõ trước thì rõ ràng đầu tư công nó sẽ là ngành có thể được gì ạ à, thưởng lợi trong nhất lúc này nếu chúng ta biết rằng chính phủ năm 2022 này thì rõ ràng giải ngân cũng không nhớ dám được khoảng độ hơn 300.000 tỷ và năm nay ấy, là cái việc mà giải ngân chúng ta thấy là đưa gần 6 gần 700.000 tỷ tức là hơn 600.000 tỷ gần 700.000 tỷ nếu việc mà gì ạ giải đầu tư công mà tiếp tục tức là bản thân là cần phải tiêu hết số đó cái vấn đề là gì ạ lo ngại nhất trong đầu tư công là gì các bạn ạ chúng ta biết rằng lo ngại nhất trong đầu tư công đó là gì ạ đó là giải phóng mặt bằng đúng không ạ? tất cả những cái lĩnh vực giải phóng mặt bằng thì năm 2023 này chúng ta có một cái gì ạ có một cái um, luật sửa đổi đó là bất động sản mà luật bất động sản sửa đổi thì rõ ràng là đầu tư công sẽ là một cái trong lĩnh vực tức là giải phóng mặt bằng nhanh hơn và khi giải phóng mặt bằng nhanh hơn thì cái việc mà có thể uh, cái lĩnh vực này đầu tư công sẽ có thể là một lĩnh vực rất là gì ạ là được hưởng lợi còn phân tích như nào thì ờ, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi video tiếp theo tức là trong đầu tư công thì chúng ta thấy là ngành đá đúng không à, sắt thép có được hưởng lợi không xi măng có được hưởng lợi không mà tất cả ờ, những cái lĩnh vực khác có được hưởng lợi không thì tất cả cái điều này chúng sẽ phân tích vào video tiếp theo đó là chúng ta sẽ nắm bắt rằng là xu hướng là gì chu kỳ là gì và nếu những ngành đấy được hưởng lợi thì nó sẽ đi như nào để các bạn hiểu rõ rằng là à, việc mà phân tích à, đầu tư công nó tăng thì rõ ràng không phải là chúng ta cứ vào chúng ta mua một cách bừa bãi và chúng ta cần phải biết mua như thế nào vậy làm thế nào để mua đúng thời điểm làm thế nào để có thể mua và có lợi nhuận ngay thì rõ ràng là chúng ta cần phải gì ạ hiểu rõ là cách mua cổ phiếu như nào một lần nữa uh, Dũng uh, xin chân thành cảm ơn các bạn và chúng ta sẽ uh, xem phân tích xem là đây là năm 2023 đầu năm 2023 liệu đầu tư công có hưởng lợi không thì chúng ta hãy gì ạ à, từ nay đến cuối năm xem là thực sự nó như thế nào để chúng ta làm rõ hơn còn vấn đề là khi mà chúng ta đầu tư những ngành khác như là bất động sản dũng nghĩ là không ổn ổn lắm nhưng đầu tư công mà hưởng lợi thì có thể ngân hàng sẽ là những ngành mà có thể gì ạ cũng được hưởng lợi khá là ok đúng không ạ tại vì ngân hàng là cái rót vốn cho đầu tư công và nếu vòng tiền mà nó quay thì nó làm cho quy mô tiền quay rất nhanh và đấy cũng là một trong những lĩnh vực mà chúng ta cần phải lưu ý và khi mà ngân hàng nó tăng rồi thì sớm muộn hay muộn thì đến cái gì ạ đến chứng khoán tăng nhưng có một cái bí mật bí mật và bí mật này Dũng sẽ tiết lộ cho chúng ta vào video ngày mai các bạn đâu ạ video ngày mai các bạn sẽ hiểu rõ về chu kỳ thị trường như nào tại sao chúng ta cần phải biết chu kỳ thị trường hiểu rõ chu kỳ thị trường nắm rõ được cái việc mà cổ phiếu tích lũy bao lâu thị trường tích lũy bao lâu các ngành nó sẽ chạy như nào và Dũng sẽ làm một chuỗi cái video này để giúp chúng ta biết được chu kỳ thị trường để các bạn nắm rõ được thế thì trước khi kết thúc chương trình này thì ờ, các bạn hiểu rõ không này đặc biệt là trong ờ, một vài phút nữa thì Dũng đến một cái khóa học đó là à, đầu tư như một nhà vô địch cái khóa học này hôm nay Dũng hỗ trợ ở à, những cái bạn à, đã tham gia chương trình của Dũng thế thì khóa học này đầu tư như một vô địch á thì đầu tiên á cái cái cái quan trọng nhất là gì ạ Dũng chia sẻ đó là xu hướng dòng tiền xu hướng của nó đúng không các bạn cần nắm rõ được xu hướng của nó khi các bạn nắm rõ được xu hướng của nó thì các bạn mới biết rằng là à, liệu cái xu hướng này nó tiếp tục tăng không thì chúng ta phải biết xu hướng ngắn hạn xu hướng dài hạn xu hướng trung hạn đúng không ngắn hạn dài hạn và trung hạn khi các bạn nắm được rõ trung ương trung hạn rồi thì bước thứ hai chúng ta mới à, phân tích được kinh tế vĩ mô nên một vừa bạn vừa rồi á bạn có nói rằng là à, chưa thấy phân tích kinh tế vĩ mô nào nhưng trong cái à, khóa học xu đầu tư một nhà vô địch thì Dũng sẽ chỉ cho chúng ta là kinh tế vĩ mô thời điểm này tiền đang tập trung ở đâu tiền nó sẽ đi như nào và ngành nào hưởng lợi sau khi chúng ta biết rằng là với vấn đề kinh tế vĩ mô thời điểm này rằng thời điểm này rõ ràng là chúng ta thấy là tất cả những lĩnh vực như bất động sản sẽ bị ảnh hưởng cái thứ hai là chúng ta nhìn thấy nhiều cái lĩnh vực liên quan bất sản nó cũng bị ảnh hưởng tuy nhiên thì việc mà đầu tư công bắt đầu nó hồi phục thì rõ ràng là những cái lĩnh vực như là cát này đá sỏi thì bắt đầu nó ổn định đặc biệt những việc xây dựng nó bắt đầu ổn định hơn và khi nó ổn định hơn bắt đầu nó có xu hướng tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận về doanh thu và sản phẩm mới công nghệ mới này những doanh nghiệp chúng ta thấy rằng là nó sẽ được hưởng lợi nhanh nhất sau khi chúng ta nắm rõ được được dòng tiền nắm rõ được yếu tố cơ bản nhớ là cổ phiếu này nó phải là những cổ phiếu tăng trưởng các bạn nhá là những cổ phiếu tăng trưởng nên ở đây có bạn là Đức thì ở đây là các bạn à, lưu ý là Dũng đang dạy cho các bạn để các bạn hiểu rõ rằng không thì bạn đầu tư bạn sẽ bị thua lỗ suốt ngày bị thua lỗ bởi vì chúng ta không hiểu rõ là chất xúc tác yếu tố nào tạo ra tuy nhiên cơ bản xong là không đúng không ạ nếu các bạn có cơ bản các bạn chưa mua ở đâu ạ các bạn cần phải nắm rõ xem là dòng tiền tổ chức có tham gia hay không được thế theo bạn nắm rõ được chất xúc tác hay là ngòi nổ rồi thì chúng ta cần phải nắm rõ được cái gì ạ cái điều thứ ba có điều cực kỳ quan trọng đó là dòng tiền dòng tiền của big boy dòng tiền tổ chức có mua vào không khi mà biết dòng tiền tham gia vào thì chúng ta mới gì ạ mới tìm điểm mua đúng không tìm điểm mua tìm điểm mua à, thì rõ ràng là gì ạ chúng ta sẽ có điểm mua thì chúng ta mới mua được thì không phải là chúng ta cứ mua là mua bởi vì chúng ta cần phải tìm ra cái điểm mua chúng ta gọi là điểm then chốt và khi bạn điểm mua rồi thì bạn sẽ cần phải gì ạ một khi các bạn mua xong nó sẽ gì ạ không phải tất cả cổ phiếu bạn mua xong nó đều có lãi vẫn có xác suất một tỷ lệ nhỏ nào đó nó bị sai thì đầu tiên chúng ta cần phải đưa ra đó là cắt lót cắt lót 4% nếu nó vi phạm và cắt lót 8% tức là cái việc mà thỉnh thoảng thị trường chung nó bị sai hoặc là những yếu tố uh, bất lợi với cổ phiếu thì nó có thể bị rút bỏ khi nó rút bỏ thì bạn cắt lót 4% đó là nếu bạn đầu tư 100 triệu bạn cắt 50% 50% cái uh, ờ, 4% và tiếp tục nếu nó lỗ 8% mà cắt nốt tuy nhiên là sau khi cắt xong nếu cổ phiếu rũ bỏ mà xác nhận thì bạn có thể mua lại tuy nhiên thì việc mà cổ phiếu không bị cắt lót và nó tăng thì chúng ta cần phải hiểu đó là gì ạ ở giai đoạn đầu bạn nhớ này cái bí mật này là bí mật đây là bí mật à, à, nên các bạn nào dù các bạn có học hay không học thì Dũng cũng chia sẻ bí mật đó là cổ phiếu giai đoạn đầu á nó đi rất chậm nó đi như này đấy nó đi đi tức là nó chúng ta gọi là nó ở giai đoạn tăng trưởng sau khi tăng trưởng xong thì trước khi trước khi nó bước vào giai đoạn chạy nước rút thì thường nó sẽ rũ bỏ các bạn nhá thường nó rũ bỏ hoặc là nó sẽ điều chỉnh để rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư yếu vía sau đó nó tăng một thời gian rất là mạnh chúng ta gọi giai đoạn chạy nước rút thông thường 10 phần trăm của giai đoạn chạy nước rút nó sẽ tăng gì ạ à? tăng 50 phần trăm cả một chu kỳ 10% của gia trạng nước rút nó tăng 50% nhưng phần lớn những nhà đầu tư không học hoặc là không biết quá trình cổ phiếu vận động như nào thì các bạn sẽ bị thua lỗ và các bạn toàn mua ở đỉnh và việc mà mua ở đỉnh sau đó lại mua trung bình giá xuống khi cổ phiếu kết thúc chu kỳ nên chúng ta bị thua lỗ các bạn nhá tất cả nhà đầu tư bị thua lỗ bởi vì toàn treo lơ lửng trên đỉnh và chúng ta biết rằng là tại sao có rất nhiều người kiếm được tiền kể cả chu kỳ thị trường giảm nhưng phần lớn mọi người đã mất đến 50, 60, 70 thậm chí là 80% và mãi mãi không bao giờ lấy lại được. Tại vì bạn biết rằng lỗ 80% là không bao giờ lấy lại được. Nên đây chính là lý do nhà đầu tư bị mất tiền. Thế thì dù các bạn có học hay không học cái điều này nó không quan trọng ạ. À. Tại vì tiền là tiền của các bạn, đúng không? Thế thì Dũng có một số cái gì ạ? À? Cái cái cái cái đưa ra để các bạn có thể nắm rõ được đó là một là các bạn học từ chính bản thân mình học từ chính bản thân mình bởi vì các bạn biết rằng là các bạn bị thua lỗ rất nhiều lần tại sao gì ạ à? làm mãi mà nó không có kiếm được lợi nhuận đầu tư một năm hai năm ba năm rồi 10 năm rồi mà không sống được trong nghề chứng khoán thì rõ ràng là gì ạ à? thất bại đỉnh cao đúng không ạ nếu đầu tư mãi rồi mãi rồi mãi rồi mà không kiếm được lợi nhuận thì dũng gọi là thất bại đỉnh cao nên rõ ràng là không thể nói được rằng gì ạ à? nếu mà đầu tư mãi mà không kiếm được tiền thì rõ ràng là cần gì ạ à? mình cần xem lại mình và khi mình xem lại mình thì có rất nhiều cách xem đầu tiên là các bạn có thể đọc sách các bạn có rất nhiều sách về đầu tư chứng khoán mà bên Happy Life à, Thái Phạm mà bạn mất rất ít tiền nhưng nếu mà việc đọc sách mà chúng ta gì ạ còn lười thì làm gì mà có kiếm được tiền được nên các bạn đầu tiên là các bạn đọc sách cái điều thứ hai nếu bạn là người giỏi hay là người giỏi giao tiếp thì các bạn gì ạ hỏi bất cứ ai những người giỏi bao giờ người ta chia sẻ các bạn nên bạn hỏi những người thành công bạn có thể chơi những người thành công thì bạn sẽ thành công ngay và cuối cùng Dũng mới nói là các bạn đi tìm những ai đó phương pháp nào phù hợp với bạn thì bạn đầu tư nên ở đây Dũng không phải là các bạn có thể tham gia khóa học bởi vì đây là những chương trình miễn phí còn tối hôm nay thì khi các bạn tham gia học thì khóa học này nó cũng gì ạ à, nó đã kết thúc rồi nên các bạn có đăng ký thì lúc này cũng không được nên chính vì vậy Dũng chỉ muốn nói các bạn là, cái cái khóa học này nó giúp cho bạn nhận biết được xu hướng nhận biết được chất xúc tác nhận biết được yếu tố kinh tế vĩ mô tạo ra nhận biết thời điểm mua vào và đặc biệt là đưa ra những lý do để bán đấy là lý do tại sao chúng ta mua cổ phiếu nó phải lên còn mua cổ phiếu lại chốc đầu đi xuống mà cứ bảo là đầu tư dài hạn thì đấy chính là lý do số đông đã bị mất tiền một lần nữa Dũng uh, rất biết ơn uh, quý vị các bạn uh, dù các bạn có nói bất cứ điều gì thì Dũng cũng rất là biết ơn bởi vì uh, trong đầu tư thì không thể nào nói nó đúng hết được nhưng tuy nhiên thì gì ạ Dũng biết rằng là nếu các bạn không có kiến thức thì chắc chắn là gì ạ không thể nào thành công được trong đầu tư nên khi mà chúng ta đầu tư thì phát triển bản thân phải đi trước phát triển kinh doanh tức là chúng ta phải ở tầm ở đâu thì tiền ở đó nên đấy là lý do uh, Dũng muốn gửi đến anh chị em à, trước khi kết thúc chương trình này nếu các bạn nào thấy video hay thì hãy cho Dũng một like và hãy comment những điều mà bạn mong muốn để Dũng tiếp tục chia sẻ những video tiếp theo hãy ờ, đăng ký vào kênh Quang Dũng Mini để Dũng tiếp tục chia sẻ các bạn trong video tiếp theo và một lần nữa xin chân thành cảm ơn và Dũng sẽ tiếp tục cho giới thiệu các bạn đó là nắm rõ được xu hướng nắm rõ được chu kỳ và bạn sẽ biết là lý do tại sao chúng ta bị thua lỗ bạn sẽ biết rằng là lý do tại sao mình không thể thành công được trên đường toán và nó sẽ có một gì ạ à? một cái điều đó là bí mật mà các bạn không bao được ai tiết lộ Dũng tin chắc là lý do tại sao Dũng lại biết rằng là Novoland nó đang ở đỉnh nó lại rơi xuống lý do tại sao Dũng lại biết rằng gì ạ à? một số cổ phiếu như là PRR khi nó đang ở đỉnh rồi mà Dũng bảo nó đi xuống nên nhiều công ty chứng khoán họ đã mất hàng vài trăm tỷ vài trăm tỷ nhiều trăm tỷ nhá rất nhiều công ty chứng khoán mất được nhiều trăm tỷ mà họ không biết cái điều này nhưng đã có rất nhiều bạn Dũng đã chia sẻ public và các bạn đã biết điều này nên thực ra là có những cái cực kỳ đơn giản cực kỳ đơn giản nhưng thực tế ai đó đang gì ạ à, giấu quý vị các bạn nhưng ở đây các bạn hiểu rõ này thị trường lên phải có dòng tiền tiền nó chảy vào đâu thì nó tăng ở đó vậy rõ ràng kinh tế vĩ mô lúc này nó không thể chảy vào bất động sản được nó không thể nào chảy vào một cái số lĩnh vực mà nó đang ảnh hưởng như là kể cả xuất khẩu thì rõ ràng muốn tăng trưởng kinh tế vĩ mô thì cần phải tăng trưởng về gì ạ đầu tư công đó là câu chuyện và các bạn cần phải suy nghĩ còn khi nào mua thì phải xem video chứ không phải các bạn nhìn thấy đầu tư công nhảy vào ngày mai nó sàn cho mới phiên lại bảo là do hôm nay nghe đầu tư công thua lỗ nên trước khi các bạn muốn biết đầu tư công mua điểm nào thì Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ để các bạn nắm rõ được ok một lần nữa xin chân thành cảm ơn xin cảm ơn quý vị các bạn và chúc các bạn sẽ được đưa ra quyết định thành công đặc biệt là ở cuối năm này thì mong rằng là sẽ được đồng hành quý vị các bạn rất nhiều chương trình tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều